Xin chào tất cả quý vị và các bạn ở Trong phiên hôm nay thì ờ, chúng ta biết là cuối phiên thị trường có nhịp phục hồi khá là mạnh Vậy chiến lược nhà đầu tư chúng ta thời điểm này như thế nào? Thì các bạn hãy đón xem video của ngày hôm nay Chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua thì thị trường Việt Nam của chúng ta biến động rất là mạnh có một vài phiên tăng giá một vài phiên giảm giảm giá và phần lớn khoản đầu tư chúng ta đa phần là không có kết quả hoặc là nếu có kết quả thì lợi nhuận cũng không được bao nhiêu vậy để đầu tư thành công cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải biết thời điểm tham gia thời điểm mà chúng ta mua một cách chính xác trước khi chúng ta biết được cái thời điểm chính xác để tham gia giao dịch đây là một phần cực kỳ quan trọng cho các nhà đầu tư có rất nhiều bạn thì có hỏi Dũng là mua được chưa bán được chưa cách đây một vài hôm các bạn mua thì rõ ràng hôm nay là các bạn sẽ thấy rằng là lo lắng đúng không bởi vì thị trường đầu phiên giảm rất mạnh khối lượng lớn tất cả điều này các bạn đều nhìn thấy ạ à, một số các bạn thì có thể theo dõi livestream hôm qua đúng không ạ là chúng ta nhìn thấy câu chuyện nó là gì ạ câu chuyện đó là thị trường thì nó điều chỉnh là đương nhiên có thể ra đúng không vậy bây giờ chúng ta đang tìm gì ạ có phải là sẽ có một số thông tin bên ngoài người ta sẽ đi tìm cái thông tin để giải thích cho thị trường hôm nay bao nhiêu bạn thấy điều này comment số 1 ạ người ta sẽ đi tìm một cái thông tin ở đó đi tìm một cái điều gì đó để giải thích cho cái việc mà thị trường giảm hôm nay và chúng ta tưởng rằng là những cái thông tin đó những sự kiện đó nó đều mang lại cái giá trị cho thị trường nhưng thực tế thì mọi thứ chúng ta có thể dự báo được trước khi mà thị trường điều chỉnh mọi thứ chúng ta có thể dự đoán được trước khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu điều chỉnh chứ không phải là vì có thông tin nó điều chỉnh cái thông tin là người ta chỉ người ta không giải thích được là tại sao thị trường điều chỉnh nên người ta sẽ lấy cái thông tin nào nó phù hợp với cái thị trường điều chỉnh để giải thích thôi bởi vì chúng ta biết là hàng ngày chúng ta thấy là có quá nhiều chưa thông tin trên thị trường rất nhiều thông tin thị trường luôn ạ à. nên nếu mà anh chị em thấy rằng là rõ ràng cái thông tin nào mà nó mang lại giá trị mà thị trường đang phản ánh thì người ta bảo rằng là đây chính là cái thông tin nó khiến cho thị trường giảm chúng sẽ lấy một vài ví dụ để các bạn có thể nhìn thấy đây là một trong những ví dụ các bạn có thể đọc báo các bạn nhìn thấy luôn ạ à. đầu tiên chúng ta nhìn thấy đây có một cái thông tin là lãi suất VND đồng Việt Nam giảm mạnh trên thị trường liên hàng thì vậy bao nhiêu bạn thấy là lãi suất thị trường liên hàng mà giảm mạnh là đều tích cực comment số 1 ạ và trước khi mà vào phần này thì các bạn cho Dũng một like được không các bạn cho Dũng một like tại vì ờ, Dũng đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin rất là tích cực để giúp cho các bạn có kiến thức nền tảng thì các bạn cho Dũng một like chia sẻ video này à? hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác biết hãy bấm like ở phần bên dưới ấm like và ô chat để Dũng biết rằng là các bạn đang theo dõi đang nhận được nhiều giá trị trong những video như này Thế thì bây giờ chúng ta thấy là đây là những cái điều gì ạ? À? chúng ta thấy là thị trường người ta đang nhìn cái điều này đấy chúng ta nhìn này các lãi suất liên ngân hàng là đang giảm khá mạnh vậy ở đây chúng ta là thế thì khi mà lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh mà chúng ta đã đang thấy một cái điều gì đang ngược lại vậy bây chúng ta nhìn thấy tỷ giá thì đang tăng nhỉ tỷ giá tăng lên mà 24,5 VND nhìn đồng Việt Nam đồng sau động thái của hai nhà nước vậy chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước lãi đang rất là cao chúng ta biết là lãi suất ngân hàng đang rất là cao không ai phủ nhận cái điều này cả nhưng nó đã có xu hướng giảm xu hướng điều chỉnh bao nhiêu bạn hiểu điều này ạ tức nó đang ở mức cao nhưng nó đã có xu hướng điều chỉnh nhưng ở đây chúng ta đang lại tiếp tục thấy ở đây đó là thông tin về tăng tỷ giá vậy câu hỏi là nếu lãi suất liên ngân hàng giảm mà cái cái tỷ giá lại đang xuống tăng thì cái điều này nó có gì ạ nó có một cái điều gì sai sai không ạ bao nhiêu bạn thấy là chúng ta thấy là nó đang có những thông tin trái ngược nhau đúng không ạ một là gì ạ lãi suất liên ngân hàng giảm mà đây tỷ giá lại đang tăng rất mạnh tỷ giá tăng mạnh lãi suất liên ngân hàng giảm thế thì bình thường là tỷ giá tăng đúng không tỷ giá tăng thì thường nó là do áp lực của lãi suất của ngân hàng mà đây chúng ta là tỷ giá lại giảm à, tỷ giá tăng lãi suất ngân hàng giảm nên tất cả các thông tin này vào một cái thời điểm nhất định nào đó thì chúng ta có thể là chưa thể thấy một cách nhỉ, phân tích một cách chính xác được nhưng có rõ ràng là cùng cái thông tin này mà nếu thị trường giảm thì người ta sẽ cho rằng là do gì ạ ngân hàng nhà nước tăng cái lãi suất biên độ của cái tỷ giá này không lên 5 phần trăm đúng không ạ đúng không 5 phần trăm thế bây giờ một bạn đấy bảo bán đô gửi tiết kiệm và ngân hàng thu đô thế ở đây chúng ta thấy là bình thường chúng ta biết là nếu bình thường là bản thân các nhà đầu tư cá nhân thì gửi ngân hàng là đô nó sẽ bằng gì ạ đô nó ở trạng thái là bằng tức là lãi suất bằng không nhưng nếu chúng ta gọi là các lãi suất liên ngân hàng của ngân hàng các liên ngân hàng gửi nhau đặc biệt là ngân hàng Việt Nam với với ngân hàng gì ạ nước ngoài thì nó có một cái độ vênh lãi suất rất là cao nên người ta có xu hướng là gì ạ bán đồng Việt Nam chuyển sang đô bao nhiêu bạn biết rồi nè. tức là cái việc mà lãi suất liên ngân hàng lãi suất đồng Việt Nam của chúng ta so với đồng Việt Nam của một cái ngân hàng nào đó nước ngoài Việt Nam chúng ta nó đang có độ vênh rất là cao vì nó có độ vênh rất cao nên người ta có xu hướng là bán USD bán đồng Việt Nam ra để thu USD thay vì bán USD để sang gì ạ à, giữ đồng Việt Nam thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái điều này thế thì bây một người hỏi là banh có hưởng lợi từ việc tăng lãi suất và tỷ giá không thì đây chúng ta hiểu đơn giản là cái đây là lý thuyết rất căn bản nhá banh được bất lợi bị bất lợi cho việc ờ, tăng lãi suất và tăng tỷ giá chúng ta biết rằng là ngân hàng bất lợi khi mà lãi suất tăng và tỷ giá tăng bởi vì khi lãi suất tăng thì đầu tiên là chúng ta biết là nợ xấu có thể gia tăng nợ xấu gia tăng Đấy chưa nợ xấu gia tăng và cái người khi nợ xấu tăng sang thì tổng tài sản của ngân hàng nó bị giảm đi và khi tổng tài sản ngân hàng giảm đi thì cổ phiếu nó bị đi xuống đấy là chúng ta gọi là trong một cái góc nhìn tổng thể còn và đặc biệt là gì ạ khi lãi suất tăng thì người ta làm gì ạ người ta không có xu hướng vay người ta sẽ giảm vay và việc cho vay sẽ bị ảnh hưởng rất lớn thứ ba là khi lãi suất tăng thì bản thân là gì ạ với cái cái phương pháp định giá thì bản thân gì ạ cái ngân hàng nó sẽ bị định giá giảm xuống tức là bản thân là cứ lãi suất tăng là dễ bị tài sản đặc biệt là các dòng như là ngân hàng hoặc là chứng khoán một số tài sản khác bị định giá giảm xuống nên nếu mà lãi suất tăng mà chúng lại đầu tư giá trị thì câu chuyện đấy là tài sản nó định nó điệp định định giá giảm xuống thì chúng ta cần phải gì ạ vậy nó định nó giảm đến bao giờ thì chúng ta cần phải biết khi nào tạo tạo cái điểm thấp nhất chúng ta đầu tư thì nó mới tạo ra an toàn thì đấy là cái lý do chúng ta có thể hiểu đơn giản như vậy thôi ạ bây giờ chúng ta quay trở lại cùng một cái sự kiện như vậy nhưng rõ ràng là cái thông tin nó khác nhau khi thông tin khác nhau thì chúng ta sẽ thấy là thông tin nào nó tác động đến thị trường thì người ta sẽ lấy thông tin đó và tập trung vào thông tin đó bây giờ chúng ta sẽ xem là thị trường ở thời điểm này chúng ta đang gọi là bùng nổ theo đà vậy các bạn đầu tư thì các bạn phải biết bùng nổ theo đà là gì thế thì nếu chúng ta nhìn vào cái thị trường trong phiên hôm nay thì theo các bạn nó tích cực hay tiêu cực hôm qua Dũng có chia sẻ là nếu trong trường hợp mà khối lượng lớn ở đây này khối lượng lớn nhé các bạn nhìn thấy khối lượng lớn mà nó lại không tăng thì cái việc điều chỉnh này nó là đương nhiên nên lãi suất tăng hay không tăng thì nó là điều chỉnh đương nhiên nhưng bây giờ chúng ta thấy là buổi hôm nay là thị trường bắt đầu giảm rất là mạnh như làm gì ạ thị trường giảm rất mạnh nhưng chúng ta thấy không có sự bán tháo diễn ra không có sự bán tháo diễn ra thì ở đây chúng ta gọi là tích cực khối lượng ở đây chúng ta là thấp và không có sự bán tháo diễn ra vậy cái điều tích cực này cực này chúng ta có nên đầu tư tham gia vùng này không ạ à? theo các bạn chúng ta nên đầu tư vào phiên này không ạ à? <clears throat> chúng ta có nên đầu tư vào phiên này không ạ à? Đấy, chúng ta mua có nên mua vào phiên hồi hôm nay không ạ? Phiên hôm nay chúng ta gọi là gì ạ? Chúng ta cứ chơi trò kiểu full margin như này thì sợ lắm ạ đấy chúng ta cứ chơi trò kiểu này thì rõ ràng ở đây nó đã có phiên bùng nổ theo đà chưa so với phiên hôm trước thì nó đang bị âm đúng không mua thăm dò chưa rõ ràng là cái việc mà <coughs> thị trường có thể ngày mai tiếp tục giảm xuống thì sao cái này có thể vẫn tiếp tục giảm xuống không có gì nói được cái gì không thể nói được cái điều gì ở thời điểm này cả nó vẫn có thể giảm xuống và giảm sâu hơn nên nếu mà các điều kiện của nó chưa có <clears throat> được xác định những cái điều kiện của nó chưa được xác định thì khi chúng ta mua ở vùng này tham gia đây rủi ro rất lớn chúng ta tuy rằng là rõ ràng là thị trường giảm mạnh nó không giảm các bạn nhớ nhá các bạn đầu tư phái sinh nhớ này thị trường giảm mạnh thì chúng giảm nếu các bạn có xu hướng sọt ở đây này có thể nó sẽ tạo ra một đợt tăng mạnh ở đây các bạn sẽ mất rất nhiều tiền nhưng ở đây nếu các bạn lo thì nó vẫn có thể bị gãy thông thường nha lo có thể bị gãy thông thường nên để đảm bảo cho cái việc gì ạ trong trường hợp ngày mai thị trường tăng mạnh nha các bạn trong trường hợp thị trường tăng mạnh thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là đó là nó phải vượt qua tăng mạnh phải vượt qua được cái khối lượng này để cả tốt <clears throat> tăng mạnh và vượt qua được cái khối lượng này này thì cái điều kiện cực kỳ tốt rút chân 15 điểm ok nó vẫn còn một khoảng trống 10 điểm trong trường hợp thị trường tăng mạnh vào ngày mai thì chúng ta có thể thấy là bứt phá đi lên với khối lượng lớn điều rất là tốt thế thì bây giờ chúng ta bảo là vậy chúng ta mua kiểu cổ phiếu gì cho nó ok nếu trong trường hợp thị trường tăng mạnh bởi vì không phải là chúng ta mua lung tung ạ à. không phải mua lung tung bởi vì chúng ta nếu chúng ta mua lung tung ở cái phần như này này thì có thể cổ phiếu chúng ta có thể bị thua lỗ nên nếu về góc độ nào đó thì bản thân hôm nay mọi thứ nó cũng chưa rõ ràng lắm <clears throat> ở đây cũng lại Dũng lại đưa ra một vài cái kịch bản để anh chị em có thể nắm bắt được nắm bắt được nhá kịch bản hôm nay chúng ta có ba kịch bản chúng ta cứ nói là ba kịch bản tại vì chúng ta bảo như thế để đơn giản quá thế thì ở, ở đầu tiên là cái một kịch bản tích cực tại vì cái điểm này là nó vẫn còn ở mức gì ạ Dũng tin chắc là kịch bản hai diễn ra tí nữa Dũng nói kịch bản hai nếu cái việc mà bùng nổ theo đà vào diễn ra vào ngày mai nha yeah, diễn ra vào ngày mai một là nó phải vượt qua cái đỉnh này phải vượt qua cái đỉnh này với khối lượng lớn cái điều đầu tiên là vượt qua cái đỉnh này với khối lượng rất là lớn Đấy, vượt qua cái cổ phiếu này với khối lượng lớn thì chúng ta sẽ xem là cái nhóm cổ phiếu nào mạnh nhất ở trong vùng này có thể tham gia tuy nhiên chúng ta sẽ thấy một cái điều nữa đó là thị trường sẽ chưa đi được ngay và nó sẽ tạo ra một cái mẫu hình vai đầu vai ở đâu đây đó Dũng ví dụ cho các bạn đây là một mẫu hình vai đầu vai khi thị trường bắt đầu đi lên này ạ đây ạ sau khi thị trường bắt đầu hồi phục nó đi lên thì đây là một cái vai vai này là vai gì ạ vai ngắn và một cái vai này dài hơn nên nó sẽ có một quá trình tích lũy khá là dài có thể hai ba tuần trước khi có thể kéo mạnh hơn thì trong trường hợp thị trường đến cái vùng này cũng tương tự như vậy để nó đi xa hơn thì nó sẽ có thể là nó tạo ra một cái vai đâu đâu đó chứ đi xa hơn còn trong trường hợp mà nó kéo thẳng lên đến vùng này thì cái dư địa nó tăng sẽ không còn nhiều các bạn cái dư địa tăng nó sẽ không còn nhiều nếu tiếp tục tăng tiếp lên trong thời gian tới bởi vì có quá trình tích lũy ở đây này nó quá ngắn vì cái trình quá trình tích lũy ở đây nó quá ngắn nên cổ phiếu nó sẽ không đi được xa bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này còn về số 2 tức là cái quá trình mà cổ phiếu tích lũy ở đây nó quá ngắn thì nó sẽ không đi được xa nó không đi xa được còn ngược lại cái thời gian nó tích lũy ở trên cái vùng khoảng độ 1110 ở đây thì cái việc đi xa nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nên đây là Dũng đang lấy một cái, cái bản tích cực cho cái gì ạ kịch bản ngày hôm nay nên ở đây các bạn nếu các bạn đã, đã đầu tư thì phiên hôm nay là chúng ta lên phải lên kế hoạch rất là rõ ràng rồi các bạn đồng ý không ạ nếu các bạn đồng ý comment số 3 tức chúng ta có một cái kế hoạch vào ngày mai là trong trường hợp thị trường bùng nổ theo đà là chúng ta phải có kế hoạch rồi chứ không phải là ngày mai chúng ta thấy là thị trường tăng mạnh chúng ta mới mua thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ không ok tí nào một cái kịch bản mà chúng ta có thể thấy chúng ta cũng rất quan trọng đó là kịch bản thị trường bắt đầu không lên không xuống nó biến động rất là nhỏ ở phiên ngày mai biến động nhỏ tức là chúng ta hiểu đơn giản là biến động nhỏ là cái biến động mà biên độ rất là nhỏ khối lượng nhỏ vậy nếu mà nó nằm ở trong phiên ngày mai bị biến động nhỏ biến động nhỏ thì theo các bạn nó là điều kiện gì ạ à? thì các bạn nó là tích cực hay tiêu cực ạ tức là ngày mai nếu trong hợp nó biến động nhỏ biến động nhỏ này thì nó là tích cực hay tiêu cực đấy trong trường hợp nó biến động cái biên rất là nhỏ khối lượng không có thì thường chúng ta gọi là đây là điểm gì ạ pivot nếu chúng ta có một cái điểm pivot ở một cái vùng này thì cái sự xác nhận ở những viên vùng đổ theo đà nó sẽ độ an toàn và thành công rất là cao nên ở đây chúng ta thấy được nếu ở vùng này nó có một cái gì ạ khối lượng nhỏ thì chúng ta thấy là việc xác nhận ok câu chuyện tiếp theo các bạn có thể lưu ý này vậy nếu trong trường hợp mà hai kịch bản ban đầu nó không thành công thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ xảy ra một kịch bản thứ ba kịch bản này nó vẫn có thể xảy ra nhưng theo quan điểm cá nhân của Dũng thì khả năng bị gãy đáy nhá, khả năng bị gãy đáy giảm sâu tiếp tục giảm sâu nữa Đấy. giảm sâu nữa trên cái cái cái cái này cái đáy này này giảm sâu nữa có thể bị gãy nữa giảm xuống một nghìn một à, xuống một nghìn điểm sâu hơn nữa thì cái khả năng sẽ thấp hơn bởi vì chúng ta thấy là đã có dòng tiền lớn ở đây cái thứ hai là hôm nay không có sự bán tháo dù thị trường giảm rất mạnh rồi nên nếu trong trường hợp test thì gọi là test đáy thôi kiểm tra đáy thôi các bạn nhé test kiểm tra đáy thôi và sau khi test kiểm tra đáy thì cái việc mà xu hồi có thể tăng mạnh nha thì về cơ bản thì trong thực tế thì về cơ bản cái xác suất một là gì ạ tăng mạnh hai là xác suất đi ngang một phiên trong tăng mạnh ba là xác suất tạo đáy trong tăng thì ba cái xác suất này hiện tại đang ở mức rất là cao cái tỷ lệ ba xác suất này để sau khi tăng rất là cao như một số bạn thì bạn sẽ mua sớm mua trước ở đây này thì tỷ lệ chúng ta thất bại rất là cao nếu chúng ta mua ở tất cả những cái vùng mà chúng ta chưa rõ xu hướng này tỷ lệ thất bại rất là cao bởi vì thứ nhất là chúng ta không biết là cổ phiếu này là sử như Hồ Chí Minh có dẫn đầu hay không nếu chúng ta đang thích cổ phiếu Hồ Chí Minh nhưng Hồ Chí Minh không dẫn đầu ngày mai nó cắm đầu xuống thì sao câu chuyện đấy và chúng ta đang thích cổ phiếu như là SSI SSI thì khả năng đi lên trong những cái giai đoạn tới nó không còn không còn nhiều lắm nên chúng ta thấy là cái dữ liệu của nó tăng mạnh không còn nhiều thế thì chúng ta cũng trong ngân hàng hôm qua dũng cũng chia sẻ như Techcombank thì cái việc Techcombank mà nó rũ bỏ như này đúng không test lần thứ nhất này cho các bạn một cái cơ hội này test lần thứ hai này và test lần thứ ba khối lượng thấp vậy nếu ngày mai mà nó bùng như này khối lượng lớn thì sao thì cái tỷ lệ thất bại cực kỳ thấp tỷ lệ rủi ro rất là thấp bởi vì rõ ràng là thị trường xấu nó rũ lần thứ nhất đây là khối lượng lớn này đã có một lượng lớn dòng vào dòng tiền vào tuy nó giảm nhá, nó giảm rất mạnh thì dùng này chúng ta gọi là vùng quá gì ạ à? quá bán quá bán sau khi nó kéo lên rất là mạnh đây thì bắt đầu nó rũ và chúng ta thấy là dòng tiền giảm đi một nửa tức là cùng là nó về nó kéo về cái đáy này này đáy hôm trước là giảm rất mạnh thì hôm nay giảm rất mạnh rồi, thì nó không bán ra thì chúng ta thấy là đã một lượng lớn nhà đầu tư đã gì ạ không muốn bán ra nữa dù nó rất là xấu thông tin xấu thị trường xấu nên nếu mà đã rũ lần thứ nhất này rũ lần thứ hai này lại tiếp tục kéo lần thứ ba không ai bán ra và hôm nay lần thứ tư không ai bán ra nữa thì khả năng để giảm sâu để gãy kênh đến lần thứ năm rất là thấp bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment số 6 được không ạ cao cao cái gì rõ ràng chúng ta thấy là rõ ràng ở đây là gì ạ như thế là đang giảm rất là nhiều rồi bởi vì hôm trước nó giảm đây à khối lượng rất là lớn thì chúng ta đã thấy rằng là giảm rất là nhiều rồi nên đây là cái mà chúng ta lưu ý nhá và quan trọng nữa là gì ạ nếu có xác nhận thì chúng ta thấy là điểm này là điểm an toàn thế thôi còn không xác nhận thì thôi và chúng ta cũng có một vài cổ phiếu như là PG cũng tương tự như vậy thì chúng ta thấy là bản thân là thị trường của chúng ta tất cả những cổ phiếu này nó chỉ hồi mang tính ngắn hạn thôi các bạn nhá nó chỉ hồi mang tính ngắn hạn thôi còn thực tế thị trường nó tiếp tục đi sai hơn thì chúng ta xem là ngày mai cái cổ phiếu nào nhóm cổ phiếu nào bùng nổ theo đà nhóm cổ phiếu nào có thể gì ạ bắt đầu tạo ra một xu hướng tăng thì chúng ta tính sau thì bây giờ chúng ta ạ đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là một số bạn có hỏi là gì ạ đây một bạn nó là cách vận động của Techcombank rất giống với nhóm doanh nghiệp gì ạ cộng công à và bất động sản hai nó khác nhau các bạn ạ Techcombank một là nó buôn bán tiền nó buôn tiền và chúng ta biết là Techcombank thì hiện tại gì ạ nó có hệ sinh thái về masan rất là lớn vừa rồi nó bị ảnh hưởng đôi chút về gì ạ về cái nhóm cổ phiếu bất động sản giảm mạnh nên nó có thể bị chất trích lập dự phòng đôi chút đấy ạ thế thì ờ, cái việc mà cái nhóm cổ phiếu Techcombank hay nhóm chứng khoán hay nhóm gì ạ nhóm uh, ngân hàng thì chúng ta biết là bình thường những năm mà cực kỳ suy thoái mà ngân hàng không không bị làm sao nó vẫn sống sống sót mà những cái ngân hàng lớn như Techcombank, Vietcombank, uh, à, VPBank, uh, à, CTG tất cả ngân hàng như vậy thì cái xác suất để giống như cái nhóm bất động sản khác nhau rất là nhiều còn trong khi đó nhóm bất động sản sang năm thì chúng ta thấy là nợ xấu này à, trái phiếu này rất nhiều thứ khác tác, tác động đến nên họ phải bán tài sản nên nhóm cổ phiếu đó nó khác nhau rất là nhiều khác nhau nhiều nên nếu ngày mai mà thị trường bùng nổ theo đà thì các bạn lưu ý cái nhóm cổ phiếu đấy cho Dũng còn một bạn có nói cổ phiếu dầu khí thì thực tế thì nhóm cổ phiếu dầu khí thì cái xác suất như này nó cũng không đủ mạnh nhé dù nó có kéo lên này thị trường giảm nó kéo lên này hoặc là BIDB BSR nó có kéo lên thì nó cũng phải là mạnh Đấy, BSR thì mạnh hơn này đây là test này hôm nay chúng ta nhìn thấy BSR test này đây là một cái phiên lớn này hôm nay test kéo này kéo rất mạnh kéo từ, đáy xuống kéo lên nhưng không bị làm sao thì nó tiếp tục có thể là nó hồi thì đây cũng nếu cổ phiếu này nhóm này hồi thì nó cũng không đi được xa đâu hiện tại chưa đi xa <coughs> chưa đi xa nha yeah, chưa đi xa và có lẽ là thời gian nó không còn nhiều nữa à, tại vì tí nữa Dung uh, à, đang có một cái chương trình trong cái khóa xuống dòng tiền và hỗ trợ cái nhóm khách hàng của Dũng nên uh, có thời gian thì buổi trưa mai các bạn nhá buổi trưa mai thị trường vào bùng nổ theo đà chúng sẽ phân tích nếu thị trường vào bùng nổ theo đà chúng sẽ làm trực tiếp cho các bạn được không ạ <clears throat> các bạn sẽ biết rằng là thị trường nó đang như thế nào còn bây giờ nếu bây giờ các bạn hỏi thì thực tế là cái cổ phiếu thị trường nó chưa tạo ra một cái vấn đề bùng nổ theo đà và các bạn mua bán mua bán thì điều gì diễn ra đúng không lúc là nó không kết quả nó không có kết quả bạn ạ đấy giả sử như chúng ta nhìn đấy cái phái sinh đây chúng ta nhìn đấy đây là phái sinh này đấy các bạn nhìn thấy phái sinh này đấy thì về cơ bản thì các hợp đồng phái sinh dù nó hồi như này thì chúng ta cũng chưa thể rõ ràng cái hồi khối lượng còn vẫn nhỏ mà nó có lên này nó hồi khối lượng nó nhỏ thì trong hợp đồng phái sinh mà nó hồi nhỏ như này thì chúng ta chưa nói rằng là nó hồi thật sự hay không hay là chỉ số của vn index chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng là trong những cái khung thời gian thì chúng ta cũng chưa thấy là mọi thứ thực sự rõ ràng nên chúng ta vẫn cần đợi rõ hơn một chút ạ nên vẫn phải bùng nổ theo đà nuôi chúng ta mới tính được còn ngày mai thị trường test hoặc là có những điều kiện nào đó thì chúng ta sẽ phân tích sau nhưng tuy nhiên thì ở đây chúng ta hiểu đơn là chiến lược của chúng ta à, thị trường hồi phục như này thì chiến lược của chúng ta thời điểm là chỉ có bùng nổ theo đà các bạn mua và mua là mua cổ phiếu dẫn đầu thì trong cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu thì các bạn thấy là trong nhóm ngân hàng Dũng sẽ ưu tiên bởi vì rất nhiều cổ phiếu ngân hàng đang có quá trình test cung rất là lớn hay là một vài các cổ phiếu ở đây chúng ta thấy là nó liên quan đến gì ạ à? liên quan đến uh, nó liên quan đến cổ phiếu gì ạ một vài cổ phiếu nó liên quan đến cái nhóm ngành chứng khoán hay là cái nhóm khác thì thực sự là cái biên độ nó không còn nhiều lắm thế thì bây giờ Dũng không còn nhiều thời gian nhưng Dũng sẽ dành thời gian để phân tích cho các bạn lý do tại sao chúng ta phải cùng mua nổ theo đà nhưng chúng ta phải lựa chọn cái nhóm cổ phiếu nào thì trong trường hợp trong trường hợp ngày mai có bùng nổ theo đà thì tầm khoảng 10 rưỡi nhá 10 rưỡi đến 11 giờ Dũng sẽ phát trực tiếp cho các bạn được không ạ còn nếu trong trường hợp nó chưa có bùng nổ theo đà thì thì buổi trưa Dũng sẽ nói chuyện bạn đồng ý không ạ còn bây giờ nếu mà chia sẻ như này chúng ta hỏi cổ phiếu sau đó chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu biết đâu ngày mai lại nó giảm mạnh cái nữa chúng ta để cố gắng giữ cổ phiếu thì cái này là Dũng sẽ thấy là nó sẽ không an toàn cho các bạn và không an toàn cho các bạn thì điều gì cũng ra đấy nó không không tốt và đây là lý do Dũng không muốn gửi đến các bạn thì nếu các bạn gọi là đầu tư phái sinh thì mình sẽ không khuyến nghị tại vì đầu tư phái sinh nó rất là rủi ro chẳng hạn như hôm nay nếu các bạn thấy là đầu tư phái sinh thì mình chỉ đầu tư rất là ít thôi đấy giả có 10 hợp đồng rất là nhỏ thôi mình không đầu tư nhiều Đấy, mình uh, ờ, bản bạn căn bản là mình không có nhiều thời gian để theo dõi nhưng chẳng hạn như nếu mà thị trường bùng nổ theo đà các bạn mua phái sinh trong một cái cái xu hướng tăng chẳng thế thì cái việc mà để tạo ra một khoản thu nhập lớn là có nhưng Dũng không khuyến nghị các bạn đầu tư phái sinh các bạn nếu chưa giỏi thì không khuyến nghị Đấy, không khuyến nghị à, một ngày nếu mà bình thường đầu tư mà làm chuẩn thì để tạo ra thu nhập một vài trăm triệu một tháng trong đầu tư phái sinh thì Dũng có thể làm được nhưng nó sẽ mất rất nhiều thời gian nó cần được sự yên tĩnh gần như là đã đầu tư vệ sinh là các bạn cần một sự yên tĩnh Đấy, Dũng có một người bạn cũng đầu tư vệ sinh là bạn này gần như là đã đầu tư vệ sinh là bạn không nói chuyện với ai cả bạn không xem dõi bất cứ kênh nào cả không theo dõi bất cứ một kênh nào không theo dõi bất cứ thông tin nào cả bên ngoài và họ chỉ tập trung vào vệ sinh thôi thì cái điều này nếu bạn không làm được điều này thì tốt nhất không đầu tư vệ sinh và bạn phải đầu tư nhỏ trước thứ hai là không bao đầu tư thất tay cái thứ ba nữa là gì ạ bạn trong phái sinh thì nó lâu lâu nó có một gì ạ điểm mua điểm bán thôi không phải là đầu tư suốt ngày chỉ mất phí mà thôi thế thì ờ, Dũng không hôm nay thì chưa chia sẻ phái sinh được nhưng nếu mà nó có những điểm tốt thì Dũng có thể chia sẻ phái sinh để cho các bạn biết rằng là cách mà Dũng đầu tư phái sinh như thế nào nhưng tuy nhiên thì Dũng không khuyến nghị các bạn đầu tư phái sinh nếu các bạn chưa hiểu về đầu tư phái sinh bởi vì cái này là cái nói nói thôi nhưng ở trên thị trường nó có rất nhiều người ta nói về này nhưng đa phần là mua là mất tiền đầu tư là mất tiền nên ờ, các bạn thấy là chưa có kiến thức thì dừng đúng không ạ à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn và nếu các bạn nào thấy video này Dũng thấy có giá trị thì hãy comment ở bên dưới uh, chia sẻ những điều các bạn mong muốn vì uh, Dũng sẽ làm chi tiết xem là nếu các bạn muốn bùng nổ theo đà các bạn đầu tư như nào đặc biệt là cái nhóm mà Dũng đang hỗ trợ tối ngày mai tối ngày mai cái nhóm mà hôm trước các bạn đang học